vì sao chính phủ Việt Nam vẫn kiên quyết thực hiện đường sắt cao tốc Bắc Nam. Bộ Giao thông Vận tải vừa cho báo chí trong nước biết đang chuẩn bị báo cáo chính phủ về dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam, dự kiến trình Quốc hội khóa 15 ngay tại kỳ họp tới. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam có tổng chiều dài hơn 1.560 km nối Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đi qua hai tỉnh, thành với 27 nhà ga, khởi điểm từ ga Ngọc Hội Hà Nội và kết thúc tại ga Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư dự tính khoảng 58,71 tỷ USD. Trong những lần trình dự án trước đây, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất 3 phương án huy động vốn, trong đó bao gồm vốn ngân sách, kêu gọi vốn tư nhân và vay vốn viện trợ ODA. Tuy nhiên, Quốc hội Việt Nam vào năm 2010 đã không phê duyệt theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Những năm sau đó, Bộ Giao thông Vận tải lại tiếp tục kêu gọi thực hiện dự án này. Khi đó, nhiều ý kiến dư luận trên mạng xã hội bày tỏ không đồng tình với việc xây dựng dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam trong hoàn cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay. Vì sao với nhiều ý kiến phản đối mà chính phủ Hà Nội vẫn kiên quyết thực hiện dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam? Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, Nguyên viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả của Bộ Tài chính, khi trả lời đài giờ FA hôm 23 tháng 6 từ Việt Nam cho rằng, một trong những điểm nghẽn của kinh tế Việt Nam là hạ tầng cơ sở. Ba nút thắt là mô hình tăng trưởng triều rộng thì đi theo chiều sâu, hạ tầng cơ sở yếu kém và nguồn lực chất lượng thấp. Trong nút thắt hạ tầng cơ sở thì có hệ thống giao thông là quan trọng. Ông nói tiếp, trong giao thông thì hệ thống đường hàng không, đường biển, đường sắt và đường bộ thì hiện nay hệ thống đường bộ cao tốc đang xây dựng và cố gắng đạt 50.000 km mà cách ông Thủ tướng mới phân cấp rất rõ, ông phân cấp cho địa phương. Còn xoay quay dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam thì đã bàn đi bàn lại rất nhiều lần, nhấc lên đặt xuống rất nhiều lần rồi. Nhưng vì hệ thống đường sắt Việt Nam rất lỗi thời, hiện nay trong hoạt động về hệ thống giao thông đường sắt rất trì trệ, và phát triển không tương xứng với tiềm năng của nó. Cái thị phần của nó thì ngày càng giảm đi, mà hoạt động của nó thì thua lỗ rất nhiều. Coi như hiện nay cái đấy đang bị yếu thế, mà đây là phương thức đặc biệt quan trọng đối với các nước. Với điều kiện địa lý Việt Nam đường dài từ Bắc đến Nam, cho nên ngoài đường bộ cao tốc, Việt Nam cần đường sắt cao tốc. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do không còn nằm trong nhóm quốc gia cần được giúp đỡ, từ năm 2014 Việt Nam không còn có thể vay các nguồn vốn ODA ưu đãi và từ giữa năm 2017 Việt Nam phải vay tín dụng nước ngoài với lãi suất gấp 3 lần và thời gian ân hạn gấp 2 lần. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, khi trả lời đài giờ FA từ Hà Nội hôm 23 tháng 6, nhận định tôi không biết Bộ Giao thông Vận tải tính toán nguồn tài chính như thế nào và tính toán hiệu quả tức là số hành khách mà có thể thu hút được ở đường sắt cao tốc này. Tôi thì vẫn giữ ý kiến là hiện nay đang còn quá sớm ở Việt Nam cho một dự án như vậy có thể có hiệu quả được. Theo tôi, tình hình tài chính và ngân sách của Việt Nam hiện đang rất khó khăn, cho nên tôi tha thiết đề nghị chính phủ xem xét một cách thận trọng, hoặc có thể tiến hành thử nghiệm ở một đoạn ngắn từ thành phố Hồ Chí Minh đi một địa điểm nào đấy mà dự kiến sẽ có đông hành khách chẳng hạn, hay từ Hà Nội đi Hải Phòng để trên cơ sở đấy sẽ xem xét đánh giá thêm khả năng có thể kinh doanh có hiệu quả dự án này. Trả lời truyền thông nhà nước Việt Nam hôm ngày 19 tháng 6 năm 2021, tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, để tạo môi trường cho số đầu đàn Việt phát triển giai đoạn 2021 đến 2025, chính phủ cần chuẩn bị dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam – theo ông Kiên, dự án phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam cần được xây dựng theo hướng không phải chỉ xem xét ở nội dung quy mô vốn 58 hay 60 tỷ USD mà phải gắn với chương trình phát triển công nghiệp của quốc gia. Ông Kiên cho rằng, hoạt động đầu tư phát triển không phải chỉ nhìn vào số tiền đầu tư lớn quá, rồi tính toán nếu đi vay nhiều sẽ ảnh hưởng đến nợ công, ảnh hưởng đến an toàn tài chính quốc gia, mà phải đánh giá tổng hòa gồm nhiều yếu tố Giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long nhận định thêm, với một dự án đường sắt cao tốc 40 đến 50 tỷ USD, đầu tư rất lớn, nguồn lực rất nhiều, mà trong bối cảnh Việt Nam thì liệu nhu cầu người tiêu dùng có sử dụng hay không? Vì khi đầu tư như vậy thì giá vé tương đối cao, mà cạnh tranh với cả hàng không, đường bộ, đường biển mà hiện nay hàng không có nhiều loại giá rẻ. Xoay quanh chuyện này có nhiều ý kiến khác nhau, phải chờ xem phương án của Bộ Giao thông Vận tải và cái thứ hai là nó có theo từng lộ trình một không, từng đoạn không, đầu tư như thế nào thì mới xem xét được. Đây không phải lần đầu tiên nhiều ý kiến phản đối dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam được nêu lên. Vào năm 2010, khi lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam bác bỏ chủ trương thực hiện siêu dự án nối liền trục Bắc Nam này, dự án đã gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận và ngay cả chính trên diễn đàn Quốc hội. Tiến sĩ Trần Đình Bá, thành viên Hội Kinh tế Vận tải Đường sắt Việt Nam khi trả lời đại giờ FA trước đây cho biết, đường sắt cao tốc Bắc Nam khi trình Quốc hội trước đây đã là một trận tơi bời khói lửa tới 56 tỷ đô la. Tôi đã chiến đấu quyết liệt với cái đó và cuối cùng Quốc hội không thông qua. Tôi đã lấy được báo cáo của chính phủ trình cho Quốc hội và tôi phân tích có đến 8-9 điểm sai lầm và tôi đã có kiến nghị rất nghiêm túc cho nhà nước. Tiến sĩ Trần Đình Bá chỉ ra rằng luật cho phép đường sắt quốc gia sẽ được mở rộng, xây dựng khổ 1.435 m, có tốc độ thường 100 đến 140 km h và tiến tới tốc độ cao 150 đến 200 km h chứ chưa cho phép đường sắt cao tốc siêu tốc 300 đến 350 km h Hơn nữa, đây là loại đường sắt hạng nhẹ, chỉ chở được hành khách mà không chở được hàng hóa, công nghệ phức tạp và đắt tiền, dễ gây ra thảm họa tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa 14 diễn ra ở Hà Nội vào tháng 6 năm 2019, đại biểu Dương Trọng Nghĩa đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhiều cử tri, trong đó có những chuyên gia kinh tế, kỹ thuật rất bức xúc và thông tin chỉ có nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm đến dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Cùng thời điểm đó, một bản kiến nghị do 118 văn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước đã ký gửi đến lãnh đạo Việt Nam kiến nghị không để Trung Quốc làm đường cao tốc và đường sắt cao tốc Bắc Nam. Liên quan vấn đề này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết ý kiến của mình. Trung Quốc thì đã thành công trong việc xây dựng các đường sắt cao tốc chất lượng cao, an toàn. Song đấy là việc Trung Quốc xây ở Trung Quốc, còn Trung Quốc xây ở Việt Nam thì có thể khác. Chúng ta có thể thấy ngay kinh nghiệm dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng, cần phải rút kinh nghiệm rất nhiều đối với các nhà thầu Trung Quốc cần phải công khai minh bạch và có sự giám sát, có hội đồng thẩm định độc lập dự án và công bố công khai cho người dân biết. Số lượng hành khách giảm do COVID-19 khiến nhiều toa tàu hỏa, máy bay nằm bãi. Lượng khách đi tàu hỏa trong từ đầu năm 2021 đến nay giảm gần phân nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Báo chí nhà nước Việt Nam đưa tin hôm 8 tháng 6 dẫn lời đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam rằng trong 5 tháng đầu của năm 2021, số lượng hành khách đạt hơn 1,1 triệu lượt, doanh thu mang lại chỉ hơn 400 tỷ đồng, bằng 51,4% doanh thu vận tải hành khách của cùng kỳ năm 2020. Lý do được nói là do đại dịch COVID-19 bùng phát, hành khách hủy kế hoạch vận tải trong các dịp lễ, Tết, hè. Trong tháng 5, số lượng khách trong tháng chỉ đạt 132.300 lượt, doanh thu vận tải đạt 55,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện đa số các tàu khách địa phương đã tạm ngừng, chỉ còn tàu khách thống nhất tiếp tục vận hành. Tương tự, ngành hàng không Việt Nam cũng đang phải đối mặt với tình trạng đội máy bay dư thừa, nằm lai liệt tại sân bay. Mạng báo Việt Nam Blog hôm 8 tháng 6 trích dẫn lời của đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài rằng sân đậu không còn chỗ. Đơn vị đã xin phép Cục Hàng không đóng toàn bộ đường lăn S1 để làm chỗ đổ cho máy bay các hãng. Theo Việt Nam Blog dựa trên số giờ bay thực tế của các hãng hàng không, tổng số máy bay dư thừa của các hãng Việt Nam là khoảng 58 chiếc, bằng 22% tổng số máy bay hiện có. Việt Nam Airlines đã phải chào bán đấu giá 11 chiếc máy bay Airbus A321 trong bối cảnh tài chính của hãng hàng không quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Ngành đường xuất lỗ hơn 1.300 tỷ đồng do Covid-19 và mưa lũ. Năm 2020, ngành đường sắt Việt Nam lỗ hơn 1.300 tỷ đồng. Lương cán bộ, công nhân viên giảm 14% do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và mưa lũ tại miền Trung trong những tháng cuối năm. Đó là thông tin do ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho truyền thông nhà nước hay vào ngày 8 tháng 1. Ông Anh Minh cũng cho biết thêm rằng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đường sắt phải cắt giảm chạy tàu khách trên tất cả các tuyến, do đó người lao động thiếu việc làm. Nhiều lao động phải nghỉ luân phiên không hưởng lương từ 5 đến 13 ngày công một tháng, thậm chí bị hoãn hợp đồng lao động. Số lượng hành khách đi tàu có tháng chỉ đạt 30 đến 35% so với năm 2019, mà theo ông Minh, đây là mức thấp nhất trong lịch sử ngành đường sắt. Ngoài ra do mưa lũ trong tháng 9 và 10 năm 2020, nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng khiến ngành đường sắt phải chi hơn 7.000 tỷ để nâng cấp hạ tầng tuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh để kích cầu hành khách đi lại bằng tàu lửa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết từ tháng 1 năm 2021 thực hiện chương trình giảm giá vé 50% cho khách đi tàu từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 năm 2021. Không chỉ ngành đường sắt bị thu lỗ do đại dịch COVID-19, mà ngành hàng không cũng thông báo lỗ nặng trong năm 2020. Cụ thể, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Việt Nam Airlines tại cuộc họp hôm cuối tháng 12 năm 2020 cho biết, Việt Nam Airlines cả năm 2020 lỗ hơn 12.000 tỷ đồng. Trong năm 2020, Việt Nam Airlines chỉ khai thác 96.500 chuyến bay, giảm hơn 48% so với năm ngoái.